Rồi, hello các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Văn Hưng Riverside à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rút 5 à, đô à, từ Online City về ví BNC ha Các bạn thấy hiện tại là trên ví của mình có 845.704 đồng VNC Rồi, thì các bạn nhớ cho mình cái à, cái à, cái số này để sau này á, mình sẽ đối chiếu nó à, sau khi mà mình rút tiền xong thì nó biến đổi cái cái cái số dư của mình nó sẽ thay đổi như thế nào mình vào trong à, cái thông báo mình kiểm tra trước này đầu tiên là cái chỗ này mình thấy là mình nhận được là không không không phải ba BTC VNC Gateway tức là từ bên ngoài gửi vào ví VNC của mình á ở đây cụ thể là mình à, rút từ hai cấp cha về ví VNC ha rồi các bạn nhớ lại cho mình cái à, số liệu này ha để mình à, biết được cái khái quát rồi thì bây giờ muốn rút tiền về ví VNDC này ở bên Ola thì nó yêu cầu là một là phải có địa chỉ email hai là số điện thoại đăng ký cái ví VNDC này thì bây giờ làm cách nào để mình biết chính xác được là cái số điện thoại và email mà mình đăng ký VNDC này mình nhấn nút ba gạch à, sau đó các bạn vào hồ sơ của tôi rồi click vào thì ở đây các bạn sẽ thấy này địa chỉ email mà mình đăng ký đây và số điện thoại mà mình đăng ký ví VNC đây ok chưa mình nhớ một trong hai cái này để mình rút tiền cho dễ ha các bạn ha trong trường hợp này thì mình à, lấy à, địa chỉ email rút cho nó dễ rồi mình sẽ nhớ địa chỉ email để à, mình, mình rút ha mình rút tiền từ bên online online city bây giờ mình quay qua giao diện online city này à, đây thì mình vào đề hơi nhanh rồi mình vào nhanh và vào, vào thẳng luôn thì đầu tiên á vào tổng quan trước rồi các bạn vào mục tổng quan các bạn thấy như thế này các bạn đó đó mình thấy là mình có hơn 5 đô xíu và đây là cái số tối thiểu mà mình có thể rút từ bên Ola City bây giờ mình nhấn vào rút tiền Ok sau khi nhấn vào rút tiền xong rồi các bạn thấy số dư khả dụng là 5 đô 008 rồi là đủ min tối thiểu để rút bây giờ nó có hai loại tiền mình, muốn rút loại nào cũng được một là Olacoin hai là USDT thì trong trường hợp này mình chọn là mình rút uh, à, Olacoin nha các bạn đó, mình rút Olacoin mình kích vào nút Olacoin rồi sau đó mình xuống à, dưới mình thấy là có cái thông tin à, cái địa chỉ ví à, OLC cái địa chỉ nhận tiền ở đây các bạn lưu ý cho mình địa chỉ nhận tiền ở đây một là Gmail hai là số điện thoại chứ không phải là cái địa chỉ OLC các bạn copy từ bên VNDC các bạn à, dán vào đây để nhận tiền nhé các bạn các bạn làm như vậy là sai các bạn sẽ không nhận được tiền nhé nhắc lại là các bạn cần nhập vào cái ô này là mail hoặc là số điện thoại nhấn mạnh là mail hoặc số điện thoại nhé các bạn rồi ok ha rồi đó mình quay lại kiểm tra kỹ nè mail của mình là cái này địa chỉ này được chưa nào đó cái địa mail mà đăng ký ví VNDC của mình là cái địa chỉ đó cái địa chỉ mail đó rồi bây giờ mình nhập mình nhập cái địa chỉ mail vào ok rồi mình nhập địa chỉ email và xong cái mình xuống dưới mình nhấn phần rút hết là nó hiện ra như vậy các bạn rồi xong rồi các bạn kéo xuống các bạn kéo xuống có cái phần xác nhận đó, các bạn nhấn vào xác nhận ok Ola đã gửi à, một cái mail xác nhận lệnh rút tiền tới cái địa chỉ này thì à, bạn kiểm tra hộp thư và xác nhận theo hướng dẫn đó hoặc là mình có thể tìm trong cái à, thư mục spam nếu như mình không tìm thấy à, Ola gửi về ha các bạn rồi ok vậy bây giờ việc của mình là bây giờ là mình thoát ra rồi mình vào Gmail của mình để mình kiểm tra bây giờ mình kiểm tra Gmail thì các bạn thấy à, đây các bạn thấy là hiện tại là chưa có bây giờ mình vào à, cái hộp thư lúc này của mình là cái hộp thư à, support ha hộp thư support rồi um, bây giờ các bạn á, vào cái mục tất cả các hộp thư đến tất cả các mùa hộp thư đến thôi các bạn rồi các bạn nhấn tất cả hộp thư đến thì các bạn à, thấy Ola đã gửi về cho mình cái địa chỉ xác nhận gửi về cho mình cái link xác nhận đó đó các bạn nhấn vào cái link xác nhận này sau khi nhấn vào cái link xác nhận này thì à, Ola nó có nói rằng là à, anh Hưng thân anh Nguyễn Văn Hưng thân mến thì Ola hệ thống Ola City vừa mới nhận được cái lệnh rút tiền của anh à, với số tiền là nhiêu đây đó đó với à, cái số OLC là nhiêu đây 3767 đó với cái địa chỉ email đăng ký ví VNC như thế này đó và cái thời gian ngày 3 tháng 2 năm 2021 này 7 giờ tối 7 giờ rưỡi tối này Ok bây giờ à, các thông tin là mình kiểm tra là đúng hết rồi ổn rồi thì các bạn nhấn vào cái confirm, confirm confirmation link nhấn vào đây để xác nhận nha các bạn ok xác nhận Rồi, sau khi xác nhận xong á, thì nó ghi là xác nhận rút tiền thành công. Vậy là ok rồi các bạn. Như vậy là các bạn chỉ cần chờ nó thôi ha. Các bạn chỉ cần chờ à, tiền nhận về ví VNC nữa là xong. Ok, bây giờ mình à, thấy sau khi mà mình rút xong á, các bạn thấy này là cái số dư khả dụng của mình hiện tại bây giờ là không còn đồng nào nữa. Không còn một đô nào cả. Bởi vì mình rút hết rồi thì hiện tại số dư khả dụng là bằng không ha các bạn các bạn cũng yên tâm rằng á, là nếu như mà số tiền này mình rút mà không có gửi về ví thành công thì trong vòng 48 giờ người ta lại hoàn tiền về ví Ola City cho mình về cái tài khoản Ola City cho mình nên là các bạn yên tâm ha các bạn rồi như vậy là hiện tại là mình đã rút hết nên là hiện tại là mình đang có không đô ha ok bây giờ là mình qua bên à, ví VNDC để kiểm tra xem là tiền là về chưa thì thấy hiện tại là chưa về lý do là sau khi mình thực hiện lệnh rút tiền á thì à, à, người ta sẽ xử lý và gửi tiền cho mình trong vòng 40 trong vòng à, à, trong vòng à, 24 à, giờ nha các bạn rồi trong vòng 24 giờ thì người ta mới gửi về ví cho nên là trong thời gian đó thì mình cứ chờ thôi rồi à, bây giờ mình vào trong mail mình kiểm tra vào mail mình kiểm tra các bạn rồi mình vào mail mình kiểm tra thì mình thấy như sau mình thấy nè Ola gửi cho mình này. À, chúc mừng bạn đã thành công này bây giờ mình vào xem ha rồi chúc mừng à, bạn đã rút tiền thành công à, Văn Hưng thân mến à, chúc mừng bạn đã nhận tiền thành công là 5 đô này hơn 5 đô này và cái à, quy đổi đó OLC là 3.767 OLC ha đó địa chỉ ví uh, à, VNDC như thế này rồi ok bây giờ mình uh, ra ví VNDC mình vào ví VNDC mình kiểm tra xem là nó về ví hay chưa ha rồi các bạn thấy nè các bạn à, mình à, vào trong mục thông báo nút hình quả chuông này các bạn Ok như vậy là đã nhận được 3767 OLC từ Ola City thấy chưa các bạn nó ngày chờ đầy đủ nè rồi bây giờ mình à, cho các bạn đối chiếu xem lại này. Đấy, có phải là 3767 OLC thông báo gửi về email không? Và ở bên ví VNEC mình đã nhận được 3.767 OLC từ Ola City ok rồi ha các bạn đó à, Ola City trả tiền mình rất là uy tín rồi ok cảm ơn bạn đã theo dõi video của Hưng à, nhấn vào nút subscribe và bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới khi mình ra các bạn nhé cho mình một nút like nếu thấy video này hữu ích với bạn nhấn vào đây các bạn nhé nhấn vào nút like và subscribe ở chỗ này cảm ơn bạn hẹn gặp lại trong những video tiếp theo